Nếu nói về tài sản thì năm 700 triệu đô tới 1 tỷ đô Phương Hằng tôi có. Thời gian của tôi là tôi đi kiếm tiền và ở tuổi 50 tôi có tất cả mọi thứ. Dù rằng tôi có chồng nhưng tôi vẫn tài chính độc lập. Tôi không có ảo trên chứng khoán mà tài sản tôi là có thật. Tôi từng nói với quý vị rằng là gì? Tôi mê xe đẹp, tôi mê đồ hiệu, tôi mê kim cương và đặc biệt là tôi mê nhà đẹp tôi yêu các con của tôi hôm nay nói thì tôi mới nói tôi đã có rất nhiều năm để trở thành một người phụ nữ nếu nói về tài sản thì năm 700 triệu đô tới 1 tỷ đô Phương Hằng tôi có sự thật là vậy nói chơi về độ chơi xa xỉ á thì không ai hơn tôi đâu khó có người hơn tôi lắm nhưng mà đó là gì đó là cuộc sống tôi thành công thì tôi tự hưởng thụ nhưng đừng có không biết tôi mà ngồi đó chửi rủa tôi nói rằng tôi giật chồng tôi ăn cướp người này ăn cướp người kia ăn cướp vậy làm sao phải không quý vị mỗi lần tôi xuất hiện là tôi có một bộ trang sức khác kim cương của tôi lên tới hàng ký đó quý vị vì tôi đam mê tôi phải nỗ lực tôi làm không tất cả các hiệu kim cương ở nước ngoài đều biết mặt tôi hết tôi đi những cái xe bốn năm chục tỷ vài chiếc là bình thường tôi ở bao nhiêu căn nhà mặt tiền sổ đỏ tôi cân ký đó quý vị nhưng con chưa bao giờ tôi đem cái điều đó ra để tự hào tôi chỉ muốn chia sẻ rằng những người ngồi ở không nói xấu người khác thì học làm giàu đi học làm người tử tế đi học làm người có giá trị đi thời gian nó đi qua nhanh lắm và ngày hôm nay tôi có tất cả để tôi có thể lo cho bốn đứa con tôi cho đến mãn cuộc đời đó là gì đó là giá trị sống của tôi và cái còn lại là tôi cống hiến cho đời tôi mở ra được một cái quỹ mổ tim toàn bộ lợi nhuận đại nam có được vợ chồng tôi mang hết cho đời vì cái tôi có tôi đã có cái tôi đủ tôi đã đủ và tôi luôn biết nghĩ tới người khác đã chia sẻ với mấy em thay vì mấy em ngồi đó ganh tị với chị mấy em ngồi đó mấy em hốt liếu lo thì mấy em đi kiếm tiền đi bằng bằng trí tuệ bằng chất xám bằng cái sự hiểu biết được mấy em đi làm kiếm tiền đi để bằng tuổi chị 50 tuổi mấy em có được tất cả như chị có ghét chị á cũng phải biết chị là người già mà có ghét chị á cũng phải biết chị là một người tử tế không có thể là không tử tế với em bởi vì cá nhân của em với chị không có thù hằn gì hết không có quen biết không có thù hằn gì hết bỗng dưng coi như là một kẻ thù không đội trời chung là sao vậy là từ sự ích kỷ từ sự đố kỵ nhỏ mọn đê hèn mà ra phụ nữ quá nhiều thói hư tật xấu nhưng mà những con người á, mà càng nói ra thì mới càng thấy mình nhỏ nhoi tại sao hôm nay chị tự hào là chị chưa bao giờ sợ hôn nhân chị tan vỡ là bởi vì chị không ăn bám chồng chị đến đây chị đóng góp và chị có ra đi chị cũng không lấy gì của chồng chị cái chị có chị ăn cả đời chị chưa hết nữa tại sao chị phải sợ hôn nhân chị tan vỡ tại sao chị phải sợ thở phổi người khác đó đó là cái bản lĩnh sống của chị cái này mấy em phải học hỏi nè làm chủ mình làm chủ cuộc sống mình làm chủ cuộc chơi làm chủ của nhiều chủ mình mới là chủ em à đó là thời gian chị học hỏi nếu cho chị đam mê chị đam mê tất cả những cái tốt đẹp chị không đam mê những chuyện tàu lao chỗ nào ăn ngon chị đến chỗ nào mặc đẹp chị tới chị không bao giờ tới những cái nơi tàu lao và đặc biệt là chị không có sống chị hòa nhập nhưng không hòa tan ở đâu chị cũng đến được ở đâu chị cũng có thể được nhưng rõ ràng chị vẫn là chị cho nên mấy em không có bôi cho chét trấu vô mặt chị được đâu mấy em là mấy em mãi mãi còn chị là chị mãi mãi cho nên mấy em đừng có ngồi đó mấy em núp lùm mà mấy em chọi chị chưa có tư cách đó đâu và thậm chí muốn gặp chị hằng khó lắm cưng khó lắm chẳng qua là nói bóng nói gió qua những cái thông tin thôi muốn gặp chị hằng không phải dễ cho nên hôm nay tôi xin lỗi quý vị là khi cần nói tôi sẽ nói bởi vì suốt bao nhiêu năm chưa bao giờ tôi lên tiếng tôi khoe khoang hay là tôi nói một cái điều gì làm tổn thương người khác nhưng cái quan trọng là tôi biết sống hướng thiện tôi biết làm những điều thiện chứ còn ném ấm chăn em cho một mình tôi thì khác rồi tôi không phải cái loại đi khoe khoang nhưng mà người hiểu biết á nhìn vô phải biết không cần phải nói cái người cái level của mỗi người nó có rồi không cần phải nói cho nên mấy em đừng có cố gắng nhấn đầu chị mấy em chưa có đủ phước để hại chị đâu mấy em chưa có đủ tư cách đó để mấy em làm những cái trò bỉ ổi đó đâu tốt nhất là học đi học chị học làm người tử tế học làm giàu học tự lập học làm chủ của mình rồi làm chủ nhiều chủ làm chủ cuộc chơi làm chủ cuộc đời mình làm chủ tất cả đó mới là một người phụ nữ giá trị chị chọn giá trị sống vì thành công chị đã thành công rồi cho nên chị chọn giá trị sống của chị để chị mang đến cho đời vậy thì chị có cái lỗi lầm gì với ai không bây giờ riêng cái chuyện của ông dẫu bằng yên này mấy em không cam tâm đúng không mấy em không cam tâm là ông yên là một lăng băm đúng không mấy em cố gắng ra sức dễ dụa để mấy em binh vực ổng đúng không vì mấy em thấy ổng quá là thần thánh đúng không hay là mấy em tư thù cá nhân mấy em coi lại mấy em mấy chị với mấy em có quen biết nhau không không hề ha chị với mấy em có tư thù gì không cũng không hề đúng không và chị với mấy em có một cái gì để mấy em cố gắng nhiệt tình chửi chị không cũng không thể nào mấy em giải thích được cái đây là cái gì cái động cơ xuất phát từ cái gì một là tụi em là đồng bọn của ông yên thì tụi em mới phản ứng tích cực cái kiểu đó nếu không phải là đồng bọn của ông yên á tại sao mấy em phải dãy dụa dữ vậy mấy em phải tức điên lên với chị vậy hả tại sao mấy em phải nổi khùng nổi điên nổi đó lên với chị vậy việc gì có làm gì mấy em đâu cái này là rõ ràng tố cáo là mấy em là đồng bọn của nguyên mà đồng bọn của nguyên là ai là loại cặn bã xã hội để hút máu người đúng không bây giờ chị nói cho mấy em nghe nè cái đầu tiên á là ông yên bị tước giấy khen và từ đây và mãi mãi về sau á không còn một ai coi ổng là một con người bình thường cũng không có nữa chứ đừng có nói ổng trở thành một người bất thường trong công chúng rồi thấy không cái nữa đó là tại sao mấy em mấy em dám công kích chị mà mấy em không dám nói với ông yên là chứng tỏ là mấy em là đồng bọn của ổng rồi là mấy em quay lưng với cộng đồng mấy em chống đó là những điều lương thiện và mấy em cổ suý cho những cái tội ác thì mấy em tố cái rồi nhất là cái kinh hót này đúng không nói cho mọi người biết rằng em là đồng bọn của ông yên đúng không và media rõ quá rồi đúng không em không có chính kiến em không có cái tư duy trong sáng em không biết làm sạch cho đời làm đẹp cho đời mà em cổ suý những cái chuyện gọi là là không giống ai hết chị nói thật em á nếu như có duyên mà chị gặp em ở ngoài đời một lần á chắc chắn chị sẽ dạy cho em một bài học làm người tử tế vì chắc chắn một điều em chỉ đáng tuổi con chị thôi và cả một cái ekip này nên giải tán đi cho cái xã hội này nó lành ta không có cá nhân nó không có mang tính cộng đồng thấy không trước đây chị nghe em chửi thủy tiên chị không biết gì hết mà chị nghe em chửi thôi là chị cũng đã thấy một cái gì đó nó không bình thường rồi cho dù cô ấy có lỗi đi chăng còn có thể lý cô đấy em không thể nhân danh người khác mà em đi chửi người ta rồi đồng thời em quay qua em chửi chị chị liên quan gì với em chị ân oán gì với em chị tư thù gì với em mà em chửi chị giống như là một con người em nhớ kỹ rằng là chị 8 tuổi cha mẹ em chị 50 tuổi rồi chị không phải con nít không ngang hàng với tụi em để mà tụi để mà tụi em xúc xỉa anh chị là những người có thương hiệu anh chị đã có mặt trong cái xã để tạo nên cái giá cuộc sống tụi em quá là quá đáng cho nên lần này nhất định á, là chị kêu gọi cả cái xã hội này phải tẩy chay cái kinh hot news này để loại bớt ra một cái thành phần chỉ biết đi chửi người khác không cho đời nên cái miệng lại tại sao phải đi chửi người này rủa người kia còn đổi tên chị nữa em có tư cách gì em đổi tên chị và chị sẽ yêu cầu công an phải làm cho rõ ra tất cả những cái động cơ nào mà khiến cho tụi em điên với chị vậy ông Yên mua chuột không? Hay là em là đồng bọn của ổng để em hót cho ổng, để em đưa dư luận đi qua một cái hướng khác để bảo ổng phải không? Để đánh lạc hướng để cho mọi người phỉ bán chị nhưng dư luận cộng đồng người ta thông minh lắm. Người ta thông minh lắm em ơi. Còn cái kênh media đó thì rõ ràng tự tố cáo mình là ai thì mọi người biết rồi thì tôi đã nói là tôi làm chưa bao giờ phương hằng tôi hồ đồ bất cứ một cái điều gì dám chơi dám và chưa bao giờ bỏ chạy đó tôi sống đúng tôi làm đúng theo pháp luật tôi làm tất cả những gì vì cộng đồng cho nên ngày hôm nay tôi sẽ đưa chính con người này ra trước và yêu cầu công an hình sự phải làm cho rõ ra những cái hành vi vu khống bôi nhọ sỉ nhục vợ chồng tôi vô cớ như vậy mặc dù không có một cái tư thù nào vậy thì thì sao họ cổ xí cho cái gì cho tội ác cổ xí cho gì cho sự lừa gạt cả cộng đồng có phải vậy không quý vị quý vị nhìn thấy không tôi không tư thù tôi không liên quan tôi không có một cái gì hết mà tất cả đổ, đổ xô vô tôi một số nhóm người đó nghĩ sao rồi làm cho tôi bỏ cuộc không bao giờ có đâu bởi vì sao tôi đã nói rồi con người tôi nó lì lắm khi mà có biến á, tôi lì hơn tất cả bao giờ hết tại sao có nhiều người á quý vị khi khuyên tôi á, là không cần quan tâm không cần để ý nhưng đó là nhân phẩm là danh dự của tôi bây giờ tôi trở lại một cái câu chuyện tiếp theo cho quý vị như thế này quý vị cũng đã thấy rằng là họ dùng những cái chiêu trò bẩn thỉu nhất để bôi cho trét trấu cho mặt tôi thì hôm nay tôi nói luôn cho đồng bọn của ông võ hoàng yên nghe và sau khi tôi nói xong tôi sẽ đưa tất cả từng người một lên cho quý vị nhận dạng để quý vị thấy rằng đây là một tập đoàn lừa đảo để quý vị thấy rằng là họ không hề đơn giản để đối đầu với chúng ta bây giờ nói rằng là tôi có tư có tư tình với ông võ hoàng yên đúng không vậy thì cái người đầu tiên mà muốn phá nát gia đình tôi là cái thủ đoạn của ông yên đúng không quý vị nếu có chính ông yên sẽ là người đưa clip đó cho tôi và chính ông Yên sẽ là người đưa clip đó cho chồng tôi để có một cuộc thương lượng rồi Quý vị nên nhớ đi, một con người thủ đoạn cao thủ như vậy á, thì họ không có thiếu mưu mô trò tồi bại đâu Còn cái tấm hình mà nói rằng là tôi chụp hình, tôi tắm, tôi đưa Nói xin lỗi nếu tôi với ông Yên có cái gì á Thì tại sao tôi phải đưa hình cho ông coi nữa Ông thấy hết rồi coi cái gì nữa Đó là những trò bẩn thỉu nhất Còn nếu mà nói về tin nhắn á, ông nhắn cho tôi hàng ngàn tin nhắn mới lấy được tôi mấy trăm tỷ đó quý vị nói đi ông yên ông có nói ông yêu tôi bao nhiêu lần trong bao nhiêu tin nhắn không và ông đã nói với tôi như thế nào là một thằng hèn ông hèn chưa từng phải không ông nói ông đi 14 năm ông mới gặp được một con người nhưng mà tôi đã có gia đình rồi thì thôi coi như là từ vô lượng kiếp tôi là vợ của ông tôi giúp đỡ ông đi tại sao những cái ông đưa không đưa cho nó hết mà ông đưa ra để ông đánh lạc hướng dư luận hôm nay tôi nói với quý vị luôn nếu quý vị thông minh quý vị phải hiểu một điều rằng không cần dư luận mà chính ông Yên sẽ gửi cái clip đó cho tôi nếu như tôi và ông có chuyện gì là ông dán băng keo miệng tôi rồi đâu có cần phải dư luận đâu quý vị và nếu chơi một cái đòn mà khốn nạn nhất gửi thẳng cái clip đó cho anh Dũng đi cần gì phải rò rỉ ra rồi bây giờ chẳng có con mẹ gì hết chẳng qua là đánh là hướng dư luận hay là ông ra ông nói với ông Dũng đi anh Dũng ơi tôi năn nỉ anh anh tha cho tôi đi tôi từng dụ vợ anh tôi từng suối vợ anh giết anh chờ 3 năm nữa đi để anh chết để cướp hết tài sản của anh tôi thành ông chủ vì tôi là ba của hữu ông ra ông nói đi ông yên hay là ông đợi cơ quan công an sẽ chứng minh dùm cái điều này thì ông chỉ có chui vô lòng